và bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác cũng đã biết được rồi đúng không ạ hột em bao trong như hột trợ cho các bác 90 đến 95 phần trăm và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này khi đi chơi các bác chỉ cần luồn cho mình nếu làm tay con này các chỉ cần luồn cho mình một hột này vào sòng sới chơi chơi thôi còn hai hột còn lại là hai hột chợ đó cái trong cái hột này thì em đã làm cái chip báo dung bốn mặt vào bên trong rồi còn đây là cái máy báo dung này rất nhỏ gọn các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được các bác nhá với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu này báo dung bốn mặt này các có thể để hột zin chợ hoặc các muốn bo và em cũng sẽ bo đây ví dụ đây là hột đã làm báo dung bốn mặt và bo này đó bo rất tròn đẹp luôn ạ à. còn đây là hột zin chợ còn đây là hột zin chợ là khách đặt nên mà em để làm hột zin chợ theo yêu cầu của khách nắp đĩa thì mình chơi nắp đĩa nào cũng được các bác nhé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 một dung này trong này có nhị à trong này có nhất nhất xỉu nha các anh nhá đó nhất xỉu không dung không dung trong này có ba hoặc bốn, ba hoặc bốn thì các bác nào ở chén này các bác có thể bỏ qua còn nếu các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi nhưng em vẫn dở lên cho các bác là trong này có ba hoặc bốn nha đó có bốn này dung bốn cái lục tài này các bác này đó ra lục nhưng về xỉu đây là chén phản đây là phản thế hột đúng không ạ chứ không phải máy báo sai đúng không khi đi chơi tài xỉu thì tất nhiên là 10 chén mình cũng phải phản 1 đến hai chén rồi đó là tài xỉu không thể tránh được nó không như bầu cua bầu cua thì mình sẽ không có chén phản đúng không ạ bốn dung bốn dung ở đây là gì ạ